Thân chào các bạn đang theo dõi kênh MC Johnny Chắc các bạn đang đặt câu hỏi rằng trang ẩm thực sẽ nói những gì vào tháng 5. Vào tháng 5, có gì đặc biệt nhất ở Na Uy? Trước khi vào đề tài tháng 5 ở Na Uy thì mình luôn cầu mong mọi điều tốt đẹp thật sự đến với chúng ta. Hiện tại, mùa xuân đang trải dài trên lãnh thổ Na Uy. Không còn bao nhiêu ngày nữa, là cả nước Na Uy sẽ chào mừng ngày lễ quốc khánh, ngày 17 tháng 5. Ngày 17 tháng 5 là ngày quốc khánh của Na Uy. Ngày này được tổ chức long trọng vì Na Uy đã bắt đầu lập ra hiến pháp từ ngày 17 tháng 5 năm 1814. Ngày này được gọi là ngày hiến pháp. Hiến pháp của Na Uy đã được Quốc hội nhất trí thông qua tại EI đời sống vôn vào ngày 16 tháng 5 năm 1814. Ngày hôm sau, là ngày 17 tháng 5, hiến pháp đã được Tổng thống ký vào ngày này. Cùng ngày, Hoàng tử Christian Friedrich được bầu làm vua của nước Na Uy. Ngày 17 tháng 5 là ngày nghỉ lễ và ngày chính thức được treo cờ quốc gia ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Na Uy này. Ngày quốc khánh ở Na Uy được đánh dấu với những hình thức đặc biệt hơn so với bình thường ở nhiều quốc gia khác bao gồm những đoàn diễn hành dành cho trẻ em. Nhiều bài hát, chẳng hạn như quốc ca, vâng, tôi yêu đất nước này. Bài quốc ca rất đặc biệt vì bài quốc ca cũng có phần liên quan đến ngày 17 tháng 5. Lịch sử Na Uy Vào năm 1814 và trong những năm đầu tiên, ngày lễ quốc khánh này chỉ được tổ chức ở một số nơi. Có những câu chuyện kể về một số lễ hội quốc khánh này chỉ được tổ chức trong một vài gia đình tư nhân vào ngày 17 tháng 5. Họ đặc biệt tập trung ở Trondheim, nơi thương gia Matthias Conrad Peterson là người ủng hộ nhiệt tình rằng ngày hiến pháp nên được tổ chức như một ngày nghỉ lễ. Vào ngày 17 tháng 5 năm 1833, Heinrich Wegelen đã phát biểu tại lễ ra mắt Kroger Sörten. Năm 1836, Chính phủ đã xác nhận, ngày lễ kỷ niệm là ngày 17 tháng 5 và từ đó trở đi, người ta có đầy đủ lý do khi họ nói rằng ngày 17 tháng 5 được coi là ngày quốc khánh. Nhưng, chỉ sau khi vị vua, các Johan, qua đời vào năm 1844, thì các cuộc diễn hành dân sự và các bài phát biểu trước công chúng vào ngày 17 tháng 5 mới trở nên phổ biến lịch sử của đoàn diễn hành trẻ em. Chủ yếu là Henrik Wegelen, với những bài diễn văn và bài thơ của ông, đã biến ngày 17 tháng 5 thành một ngày quốc khánh thực sự trong cộng đồng người dân Na Uy và ngày càng được mở rộng. Trong khi cái gọi là đoàn công dân diễn hành ngày càng ít quan trọng hơn và một số nơi hiện đã biến mất hoàn toàn những đoàn công dân diễn hành. Ngược lại, đoàn diễn hành dành cho trẻ em đã trở thành nét đặc trưng trung tâm vào ngày lễ kỷ niệm ngày 17 tháng 5 ở cả các thị trấn và trên toàn quốc gia. Kể từ năm 1906, hàng năm, ngoại trừ những năm chiếm đóng 1940-1945 và trong đại dịch virus corona vào năm 2020 và 2021, thì gia đình hoàng gia đều ra chào đón người dân và đoàn diễn hành dành cho trẻ em. Gia đình hoàng gia đón chào từ ban công của cung điện ở Oslo, Na Uy. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, việc đi diễn hành vào ngày 17 tháng 5 là bị cấm và khi họ mặc quần áo có màu cờ Na Uy. Sau khi được giải phóng, vào ngày 8 tháng 5 năm 1945, màu lá cờ Na Uy đã trở thành một biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ cho nền tự do của Na Uy kể từ khi các nghệ nhân thủ đô cho ra mắt chiếc mũ Nga vào năm 1905 và sự tham gia của người Nga cũng để lại dấu ấn đặc biệt trong ngày này. Lễ kỷ niệm của Nga Xô đã trải qua những thay đổi lớn trong những năm sau đó. Hầu hết các lễ kỷ niệm diễn ra vào những ngày trước ngày 17 tháng 5. Mình có nói chuyện với chủ tiệm Sakura Sushi Tết Away AS ở tại Haden, Na Uy. Ngày lễ quốc khánh ngày 17 tháng 5, tiệm Sakura Sushi Tết Away AS ở tại Haden, Na Uy sẽ mở cửa vào ngày này. Thân mời quý khách đến tiệm Sakura Sushi Tết Away AS ở tại Haden, Na Uy vào ngày lễ quốc khánh, ngày 17 tháng 5. Thân chào từ tiệm Sakura Sushi ở Haden. Hẹn bạn đón xem những video kế tiếp.